chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số địa danh của các nước thông qua hệ thống bài tập. Bài số 1. Nối tên các nước ở cột A với đặc điểm thích hợp ở cột B. Ở cột A, giới thiệu với các con tên một số nước. Hoa Kỳ, Ai Cập, Vương quốc Anh, Campuchia, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản. Và ở cột B, giới thiệu một số đặc điểm mang nét riêng biệt của quốc gia đó. Theo thứ tự, kim tự tháp, xứ sở của sương mù, có tượng nữ thần tự do, có đền Angkor, có núi Phú Sĩ và là xứ sở của hoa anh đào, có tháp Eiffel và có vạn lý trường thành. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nối để tìm ra những nét đẹp riêng biệt nổi bật của các quốc gia có nêu tên ở phần A. Nào, các con sẵn sàng đến với quốc gia này chưa? Chúng mình sẽ bắt đầu với từ đầu tiên, nước Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hay còn gọi là nước Mỹ hay còn gọi tên đầy đủ là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Vậy thì ở trong số các địa danh này con lựa chọn cụm từ nào? Chắc chắn các con tìm được đó là có tượng nữ thần tự do. Đây là một biểu tượng hòa bình. Biểu tượng này được nước Pháp tặng cho nước Mỹ và từ đó trở thành một biểu tượng rất riêng biệt của nước Mỹ. Quốc gia thứ hai, Ai Cập. Nói đến Ai Cập là nói đến sự kỳ bí của kim tự tháp. Với Vương quốc Anh thì lại rất nổi tiếng với đặc thù riêng biệt về thời tiết người ta còn gọi nơi đây là xứ sở của sương mù